Hello, hello, xin chào tất cả anh chị em có mặt trong buổi tối hôm nay ạ. À. Trong buổi tối hôm nay Dũng sẽ hướng dẫn chúng ta cách phân tích về tổng quan ở ờ, phân tích kỹ thuật VSA. Vậy trong phân tích kỹ thuật VSA thì chúng ta sẽ có biết các gì à, giai đoạn nào của thị trường và chúng ta sẽ biết rằng là trong giai đoạn đỉnh thì nó có bao nhiêu phần, trong này quá quá trình tái tích lũy thì nó có bao nhiêu phần và đặc biệt là trong quá trình mà chúng ta gọi là ở đáy thì thường thì trong phân tích kỹ, kỹ thuật VSA nó gồm bao nhiêu cái bước bao nhiêu quy trình để chúng ta có thể biết rằng là cổ phiếu đang tích lũy đủ hay là cổ phiếu đang gì ạ à, chưa tích lũy đủ trước khi mà chúng ta tham gia vào thị trường à, Dũng sẽ hướng dẫn chúng ta một vài các quy luật để chúng ta sẽ nắm rõ được vào những buổi sau như hôm nay Dũng chỉ tập trung vào cho chúng ta một cái nhìn tổng thể nên mỗi video này Dũng sẽ hướng dẫn chúng ta một cái nhìn tổng thể về VSA vậy VSA là gì ạ hôm trước Dũng đã nói chia sẻ cho anh chị em biết rằng là tại sao phải học VSA thì khi mà anh chị em hiểu rõ VSA là gì thì Dũng có thể định nghĩa đơn giản như này ạ VSA là cái môn phân tích kỹ thuật nghiên cứu sự thao túng của các nhà đầu tư tạo lập lên thị trường chứng khoán khi anh chị em nghiên cứu sự thao túng của các nhà tạo lập lên thị trường chứng khoán anh chị em sẽ biết là họ đi như thế nào họ phân phối hay họ tích lũy ra sao thì lúc đó chúng ta sẽ biết rằng là kế hoạch để chúng ta hành động như thế nào cho hợp lý thay vì chúng ta mua trước có thể chúng ta thấy là chúng ta đợi rất là lâu chúng ta mua sau cổ phiếu tăng lên rất là cao rồi hoặc là đặc biệt là khi mà chúng ta mua ở đỉnh thì có thể một vài lần chúng ta bị thị trường nó gì ạ à, nghiến nát nên chính vì vậy thì đây là một chương trình Dũng đào tạo cho chúng ta về một cách cơ bản nhất về VSA cũng như là nếu các bạn lần đầu tiên nghiên cứu về VSA thì chúng ta sẽ thấy là đây là một cái chương trình mà rất nhiều các thiên tài đầu tư chứng khoán họ đã ứng dụng vào để họ kiếm được lợi nhuận trong đó có Mark Mini Mark Miner Mini trong đó có William O'Neill trong đó có David Zen trong đó có cả David những nhà đầu tư ờ, sau này thậm chí là chúng ta có thể biết rằng là những nhà đầu tư trước đây họ đã ứng dụng rất thành công như là Livermore và một vài các nhà đầu tư đã ứng dụng vào để viết ra cuốn sách của Wickoff đó là VSA và chúng ta thấy rằng VSA đã được gì ạ à? đã được phân tích rất là nhiều trên thị trường chứng khoán nhưng có thể một số anh chị em chưa biết nên hôm nay Dũng cho giới thiệu chúng ta cái tổng quan về VSA trong VSA thì à, về tổng quan thì à, nó có ba quy luật chính và chúng ta có thể thấy được đó là đầu tiên là quy luật cung cầu chủ tập trung vào giá và khối lượng tức là và chúng ta chỉ tập trung vào giá khối lượng thôi quy luật thứ hai anh chị em sẽ tập trung vào quy luật nhân quả bởi vì một cổ phiếu có lên được thì nó phải có nguyên nhân ở bên trong nên chúng ta sẽ tập trung vào quy luật nhân quả quy luật thứ ba đó là quy luật là lượng đủ chất đổi hay chúng ta gọi là nỗ lực thành công khi một cổ phiếu đã tích lũy đủ thì phần lớn sẽ tự động chạy hoặc là khi cổ phiếu đã phân phối hết thì lúc đó cổ phiếu sẽ tự động giảm và lúc đó nếu chúng ta có dùng nguồn lực để chúng ta chống lại thì chúng ta vẫn mất tiền nên nếu chúng ta hiểu rõ được những quy luật này chúng ta sẽ có thể tránh được những lúc mà thị trường có thể đang ở đỉnh chúng ta không biết hoặc là thị trường đang ở đáy chúng ta cũng không biết để mua vào nên thời điểm bán ra khi thị trường đạt đỉnh hoặc là thị trường mua vào đặt đáy nhiều anh chị em sẽ không nắm rõ được nên uh, hôm nay Dũng sẽ hướng dẫn chúng ta một cách khách quan nhất để anh chị em có thể biết được cái quá trình vận động của VSA ok thế thì ờ, không biết là bao nhiêu anh chị em đã gì ạ à? lần đầu tiên lần đầu tiên nghe được cái trường phái phân tích kỹ thuật VSA thì có thể comment cho Dũng số một đâu ạ lần đầu tiên đó, chưa bao giờ nghe nhưng lần đầu tiên anh chị em được nghe và được biết được phân tích kỹ thuật VSA có thể comment cho Dũng số một ạ lần đầu tiên ạ nếu anh chị em là lần đầu tiên có thể biết được cái gì ạ phân tích về kỹ thuật VSA comment cho Dũng số 1 để Dũng biết rằng là anh chị em lần đầu tiên bao anh chị em đã được gì ạ được đã được nghe về SA rồi nhưng khi mà đọc khi mà nghiên cứu thì thực sự nó cũng là rất là là khó với phần đông anh chị em khó thực sự ạ nếu chúng ta thấy rằng là có phải không ạ bao anh chị em thấy là nó khó thực sự ạ comment số 2 được comment số 2 ạ và bao anh chị em rằng là khi mà nhìn về A để ứng dụng thì có thể có nhiều lúc đúng nhiều lúc sai nên chúng ta bảo là A nó không hiệu quả thì comment số 3 comment số 3 nếu anh chị em mà ứng dụng rồi mà không hiệu quả thì comment số 3 thế thì uh, rõ ràng là trên thị trường có quá nhiều các hệ thống phương pháp khác nhau mà Dũng cũng theo dõi rất nhiều anh chị em thì rõ ràng họ nói là học học học VSA thậm chí là họ biết nhiều VSA nhưng thực tế là họ chả hiểu về VSA nên Dũng mong muốn rằng, rằng trong video này Dũng mang một cái khách quan để giúp cho anh chị em có thể nắm rõ được ở à, VSA nó vận động như thế nào thay vì lúc đấy chúng ta không hiểu chúng ta lại có những cái uh, phân tích nó bị sai và khi phân tích bị sai thì dẫn đến chúng ta có kết quả sai ok ạ thế để bây giờ chúng ta lại tiếp tục uh, nhìn tổng quan về VSA thì uh, Dũng sẽ nói kể câu chuyện tại sao lại có VSA VSA là khi mà Liam một trong những thiên tài chứng khoán lần đầu tiên phân tích kỹ thuật có giá và khối lượng thì trong quá trình nghiên cứu của Liam thì ông đã áp dụng và trở thành nhà đầu tư rất thành công ở thị trường chứng khoán Mỹ và sau đó được một cái người mà chúng ta nhà báo đó là gì ạ Wyckoff phỏng vấn và sau quá trình phỏng vấn thì ông thấy rằng là ông học được rất nhiều cái giá trị giá trị trong cái việc mà à, phỏng vấn của ông à, Lỉ Mo và sau đó thì ông dùng 6 năm anh chị em ạ dùng 6 năm để nghiên cứu cái hệ thống VSA này và trong quá trình ông nghiên cứu thì ông đã đúc kết ra được một số các quy luật về thị trường chứng khoán và trong quá trình mà ông à, thực hành thì ông đã có những kết quả và đạt được lợi nhuận cũng trở thành một trong những nhà đầu tư rất thành công ở giai đoạn đó và sau này thì A được phát triển bởi rất nhiều nhà đầu tư khác trong đó có Tom William và và để tối ưu hóa A thì nếu anh chị em để ý một chút quan sát một chút thì có gì ạ à? có có William O'Neill là một trong những nhà đầu tư ứng dụng hai hệ thống phân tích đó là hệ thống phân tích tăng trưởng và A vào để tìm ra những siêu cổ phiếu trong đầu tư và chúng ta có thể quan sát nữa là trong này thì chúng ta cũng thấy rằng là những nhà đầu tư như bậc thầy như là Mac Mini Mini Mac Mini Mini cũng như là rất nhiều nhà đầu tư khác cũng ứng dụng vào và chúng ta thấy là VSA đã là một trong những cái à, hệ thống phân tích tốt nhất thời điểm hiện nay và nếu anh chị em mà đọc những cuốn gọi là phù thủy sàn chứng khoán thì anh chị em sẽ thấy là tất cả những nhà đầu tư thành công như vậy họ đều sử dụng VSA làm kim chỉ nam cho cái việc mà phân tích kỹ thuật của mình và có rất nhiều các phương pháp khác nhưng VSA có sự khác nhau so với các phương pháp khác đó là nó gì ạ tuân theo quy luật cung cầu đó là họ nghiên cứu giá và khối lượng còn đa phần phương pháp khác thì họ không nghiên cứu về hành vi khối lượng họ chỉ nghiên cứu chủ yếu là giá thôi tức là về tâm lý thôi nên có thể khi mà anh chị em đầu tư với số vốn lớn thì phần lớn là chúng ta sẽ thấy là có thể sẽ gặp rủi ro rất là cao nên VSA khi anh chị em phân tích về gì ạ về kỹ thuật khi sử dụng viết app thì anh chị em có thể thấy rằng là mình có thể đầu tư số vốn hàng à, chục tỷ đồng hàng trăm tỷ đồng hoặc là nhiều nghìn tỷ vẫn có thể ứng dụng được còn trong khi đấu đó hệ thống phương pháp khác thì thường là chúng ta chỉ sử dụng với số tiền tương đối nhỏ bởi vì nó vì nó là về tâm lý nên khi mà chúng ta phân tích thì nó gì ạ nó sẽ có biến động lớn hoặc là nó có độ chính xác không cao nên VSA đó chính là kim chỉ nam để chúng ta có thể ứng dụng vào trong cái việc phân tích kỹ thuật và đặc biệt là những ai muốn đầu tư chuyên nghiệp tất cả những đầu tư đầu tư chuyên nghiệp muốn thành công ở mức độ cao thì VSA là một trong cái công cụ không thể thiếu được trong phân tích kỹ thuật của mình vậy VSA thì ờ, chúng ta có thể chia ra một số các phần như này để anh chị em có thể thấy được ở ờ, phần đầu tiên Dũng sẽ nói ở đây đó là gì ạ đó là phần ở đỉnh Dũng nói phần đỉnh, ở đỉnh trước ạ đó là một quá trình mà cổ phiếu đi lên thì thực ra nó cũng bốn pha bốn pha phần thứ nhất là phần tích lũy anh chị em sẽ thấy là phần thứ nhất là phần trong đầu tư nó gồm gồm phần tích lũy sau đó là phần à, tăng trưởng và thứ ba là việc phân phối và cuối cùng là là suy thoái gọi chúng ta là cái cuối cùng là cái quá trình mà đi xuống thế vậy đầu tiên chúng sẽ nói về phần là trước khi mà thị trường mà nó đi đi xuống thì chúng ta sẽ có thể thấy nó gồm một số các giai đoạn ở đây ở giai đoạn A chúng ta thấy là nó làm cái giai đoạn chạy giúp các pha này chúng sẽ phân tích sau để anh chị em có thể hiểu rõ pha này nó có đặc tính gì phần thứ hai anh chị em sẽ thấy là nó sẽ có những đợt điều chỉnh khối lượng rất là mạnh giảm rất là sâu và chúng ta gọi là những cái đợt phân phối sau đó thì chúng ta thấy là có những đợt hồi rất là mạnh kéo lên thậm chí là vượt qua đỉnh với khối lượng thấp hơn so với khối lượng ban đầu đó là khối lượng của BC chúng ta cũng thấy là sau đó thì thị trường có thể nó sẽ tiếp tục tái tích lũy giống như giai đoạn tích lũy mà chúng ta vẫn đang thấy trước khi nó có thể vượt qua đỉnh và thông thông thường khi mà chúng ta thấy vượt qua đỉnh lần một lại tiếp tục vượt qua đỉnh lần hai nên chúng ta cứ nhầm tưởng đây là quá trình tích lũy của cổ phiếu và phần lớn đa phần vì chúng ta mua từ đáy này lên đến phía trên này nên chúng ta đã có lợi nhuận nên đa phần các anh chị sẽ thấy rằng là cái việc mà chúng ta lại tiếp tục có thể mua lên ở những cái đợt điểm nó ở rất cao này đấy là lúc mà chúng ta thấy là vì chúng ta đã có lợi nhuận hoặc là chúng ta đã gì ạ sau một thời gian chúng ta đầu tư không có lợi nhuận hai tức là có một là có lợi nhuận hay là không có lợi nhuận có lợi nhuận thì chúng ta muốn là kiếm được nhiều tiền hơn ở những cái vùng mà vượt thoát này không có lợi nhuận thì ở đây là những giai đoạn để chúng ta muốn gì ạ muốn kiếm thêm bởi vì suốt cả từ đầu đến bây giờ chúng ta không có lợi nhuận nên cả hai giai đoạn này big boy họ nắm rất rõ về tâm lý của chúng ta và sau đó thì, thì cổ phiếu sẽ bước vào một chu kỳ giảm và quá trình giảm này nó lại gọi là pha C bắt đầu pha D và đặc biệt là pha E thì những cái quá trình giảm này chúng ta cũng thấy là xuất hiện một quá trình hồi phục khi nó gặp vùng hỗ trợ này thì kiểu gì nó cũng có một cái quá trình hồi phục hồi phục chúng ta là LPSI Dũng sẽ không giải thích tiếng Anh ở đây bởi vì ờ, chúng ta không có nhiều thời gian thì các bạn thấy là quá trình hồi phục này nó diễn ra có thể là giai đoạn ngắn có thể giai đoạn dài tùy thuộc vào quá trình tích lũy ở đây nên khi mà quá trình hồi phục này thì trước khi cổ phiếu giảm nó sẽ bước vào một quá trình giảm rất là sâu các bạn nhé đấy là bước sâu nên ở đây chúng ta là cổ phiếu đó sẽ gì ạ trong quá trình tăng trưởng nó tăng rất là mạnh sau đó nó phân phối chúng ta cũng thấy rằng là nó có rất nhiều lần vượt qua những cái đỉnh này và khối lượng thường là thấp hơn và chúng ta cảm giác như là chúng ta đã mất rất nhiều chi phí cơ trước khi nó đi rơi xuống rất là sâu ở ờ, Dũng sẽ có để phân tích chúng ta một vài các gì ạ ví dụ để anh chị em có thể nắm rõ được ở ờ, tiếp theo chúng ta thấy là cái quá trình gì ạ quá trình tích lũy thì nó cũng ở cái phần này đây là quá trình tích lũy của cổ phiếu khi mà cổ phiếu từ cái cái giai đoạn mà giảm rất sâu rồi thì nó cũng có quá trình tích lũy và trong quá trình tích lũy này các bạn cũng thấy rằng là nó sẽ có những cái đợt mà bán tháo ở cuối giai đoạn và nó có quá trình test rất nhiều lần test ạ à. chúng ta gọi là test cung test cầu ở này trước khi có thể nó bước vào một cái pha đó là pha gì ạ à? pha D pha C pha E tức là cái pha bắt đầu bước vào một chu kỳ tăng vậy một cổ phiếu mà chúng ta sẽ thấy là sẽ có những cổ phiếu nó sẽ không có gì ạ à? đầy đủ các pha như này thì nó tùy thuộc vào gì ạ những cổ phiếu blue chip thì thường là quá trình là tích lũy nó để kéo dài 4 đến 5 pha à, một số cổ phiếu gọi là bờ đầu cơ thì nó có thể có pha A này đó là những sóng hồi hoặc là nó có thêm nhiều pha khác nữa nên ở đây chúng ta sẽ có thể phân tích sau nhưng chúng ta biết rằng là trong quá trình tích lũy thì chúng ta thấy rằng là đặc biệt ở đáy thì nó cũng đã có rất nhiều pha trước khi đi lên và những cái tín hiệu test cung test cầu như này các bạn cần phải nắm rõ được ở hôm nay Dũng không chia sẻ phần này Dũng chỉ cho chúng ta dễ nhìn thấy là một cái bức tranh khi thị trường cao đáy à, một cái bức tranh khác khi mà thị trường khi mà đạt gì ạ khi mà nó lên trong một cái pha tự đáy đi lên thì giai đoạn đầu chúng ta cũng thấy rằng là nó cũng giống như giai đoạn phân phối đó là cũng có một cái quá trình quá mua cũng có trình quá trình rũ bỏ quá trình kết cung nhưng sau đó chúng ta thấy là có quá trình thu hẹp về diện biên độ về khối lượng cũng trước khi bước vào một chu kỳ tăng trước khi bước vào chu kỳ tăng nên chính vì vậy thì chúng ta sẽ thấy là một cái cổ phiếu để nó hình thành thì nó có gì ạ ba pha ba pha chính pha thứ nhất là pha gì ạ pha ở đáy là trước khi nó tạo đáy thì nó phải tích lũy đủ trước khi tăng pha thứ hai là quá trình tái tích lũy trong quá trình ờ, đi lên ạ khi đi lên nó có quá trình tái tích lũy chúng ta thường thì chúng ta tưởng đây là đỉnh nhưng khi mà chúng ta bán ra thì cổ phiếu lại tiếp tục đi lên nữa và pha cuối cùng là chúng ta là pha phân phối đây là pha phân phối thì cái pha phải pha này nó cũng giống như cái pha này nhưng thực tế nó có sự khác nhau đấy anh chị em ạ thường thì pha này nó biến động rất là mạnh à, nó vượt đỉnh với khối lượng thấp hoặc là khi mà vượt đỉnh thì khối lượng rất là cao nhưng giá không tăng được nên chúng ta gọi là pha gì ạ pha cuối cùng của chu kỳ không biết là bao nhiêu bạn đã gì ạ Dũng nói cái điều này có nhanh quá không ạ anh chị em khi mà Dũng chia sẻ điều này anh chị em nghe có nhanh quá không ạ tại vì cái thời gian ở trong chương trình này khoảng 15 20 phút rồi ạ nó không có quá nhiều nên Dũng làm video này anh chị em có thể tua đi tua lại để xem à, hôm nay thì Dũng chỉ tập trung vào cho chúng ta biết rằng là một cổ phiếu dù nó là tích lũy hay là gì ạ tăng trưởng hay là tái tích lũy nó đều có gì ạ nó đều có những công thức nó đều có những bước nó đều có những cái gì quá trình để chúng ta biết rằng là nó đang ở đâu thay vì chúng ta mua vào sau đó thì nó không lên đợi mãi có một một vài trường hợp nó bị rũ bỏ chúng ta mất cổ phiếu một vài trường hợp thì nó tăng tốc và chúng ta bỏ qua cơ hội một vài trường hợp chúng ta đu đỉnh và chúng ta tưởng là chúng ta đang mua cổ phiếu giá hời đấy là cái câu chuyện như vậy nên khi mà chúng ta gì ạ nắm được cái công thức này thì ờ, anh chị em sẽ thấy là đầu tư nó sẽ gì ạ sẽ dễ hơn rất nhiều ở đây Dũng sẽ gì ạ có một ví dụ tổng quan thôi ạ còn à, buổi sau Dũng sẽ gì ạ phân tích về quy luật cung cầu là gì à, chúng ta sẽ phân tích về gì ạ quy luật à, nhân quả là gì chúng ta sẽ có nhiều rất nhiều video mỗi video có khoảng 15 20 phút để anh chị em có thể xem cho nó dễ thay vì một hôm Dũng chia sẻ quá nhiều anh chị em lại không có gì ạ cơ hội để xem hết thế thì ở đây chúng ta sẽ thấy một câu chuyện đó là gì ạ khi mà chúng ta có một cái hệ thống phân tích này dũng biết rằng là nhiều anh chị em có thể chưa biết cái hệ thống này hoặc là biết ở mức là là hạn chế nên chính vì vậy mua bán cổ phiếu chúng ta vẫn thị theo cảm tính thậm chí là đã có rất nhiều anh chị em nói rằng là biết về VSA hay là rất giỏi VSA nhưng chúng ta cũng thấy rằng là họ cũng chẳng biết gì VSA nếu anh chị em sau xem những cái phân tích của Dũng trong những chu kỳ tới thì anh chị em sẽ hiểu ngay cái hệ thống này nó vận động như nào đúng không ạ thế đầu tiên chúng ta sẽ quay trở lại cái vùng đỉnh để chúng ta có thể nhìn nhận đó là gì ạ trước khi chúng ta nhìn thấy vùng đỉnh thì chúng ta thấy là đầu tiên nó có một cái quá trình chúng ta gọi là quá trình vùng kháng cự đầu tiên cái vùng này Dũng sẽ phân tích sau ạ sau đó là một cái quá trình chạy nước rút hay chúng ta gọi là BC vùng này gọi là vùng quá mua với phần lớn anh chị em phân tích kỹ thuật gọi là vùng quá mua hay vùng này là vùng chạy nước rút sau quá trình này thì cổ phiếu có thể những đợt điều chỉnh rất là mạnh điều chỉnh rất là mạnh chúng ta gọi là những cái quá trình giảm rất mạnh về cái vùng hỗ trợ sau đó sau quá trình này thì thường thì nó sẽ bắt đầu tăng lên vượt qua đỉnh BC với khối lượng thấp và chúng ta có thể quay trở lại chúng ta có thể xem một vài các cổ phiếu thì chúng ta có thể thấy được là ở giai đoạn đầu tiên chúng ta cũng thấy được là cái giai đoạn đầu tiên của một cái quá trình này đó là quá trình gì ạ vùng kháng cự đầu tiên trước khi chạy ra một quá trình chạy nước rút các bạn thấy không ạ chạy nước rút đó là BC và một cái quá trình này sau khi bị rũ bỏ rất là mạnh thì cổ phiếu bắt đầu có dấu hiệu vượt đỉnh và quá trình vượt đỉnh này ở trong đoạn này Dũng cũng đã phân tích cổ phiếu này ạ anh chị em Dũng đã phân tích cổ cái thị trường VN3 Index ở năm 2000 năm 2018 ở đây là thời điểm này Dũng đã có một cái đợt phân tích ở trên vùng này nhưng về cơ bản là nó vẫn cứ tăng cứ tăng nên nhiều anh chị em sẽ thấy là tại sao phân tích ở đây nó cứ tăng như này nên chính vì vậy nhiều chúng ta sẽ gì ạ à, tiếp tục nắm giữ thậm chí là sử dụng margin rất là nhiều vậy anh chị em thân bao nhiêu chị em là hôm nay đã thấy rằng là đã có ai đó bảo các bạn sử dụng margin trong một hai hôm nay có thể comment đúng không ạ chúng ta sẽ có thể comment đúng không ạ cứ thử chúng ta hãy thật tâm chúng ta xem là bao nhiêu chị em đã được gì ạ à? được do ai đó bảo chúng ta co gì ạ à? hãy margin hay đầu tư cổ phiếu thời điểm này bằng sử dụng margin ạ à. nếu anh chị em có thể có thì comment cho Dũng cái được không ạ nếu đã sử dụng margin hoặc là lên tàu hoặc là nghĩ là thị trường bắt đầu bước vào một chu kỳ mới á, thì có thể comment nếu anh nghĩ ai sử dụng margin thì hãy comment số 1 và ai đã gì ạ à, bắt đầu lên tàu nhiều cổ phiếu thì hãy comment số 2 cố số 2 tại vì Dũng muốn là đây là những cái trải nghiệm để chúng ta gì ạ à, nhận ra cái vấn đề chúng ta chúng ta đây là những cái trải nghiệm tuyệt vời đúng hay sai không quan trọng chúng ta hãy cảm nhận đấy ạ đúng không hãy cảm nhận cái điều này bởi vì đây là chương trình anh chị em có thể học được những bài học nó đúng nó sai chúng ta đều được học những bài học tuyệt vời đẹp vậy khi mà cổ phiếu nó giống như ban nãy Dũng chia sẻ nó vượt qua những cái đỉnh này này thì thường là chúng ta nhìn thấy là cái khối lượng nó ở đạt ở mức độ thấp cực kỳ thấp khối lượng ở đây là đạt mức độ thấp và chúng ta cũng thấy rằng bắt đầu nó cũng có có những nhịp phân phối liên tục ở đây ạ và chúng ta thấy là thị trường cứ đỏ bảo là nó giảm nhưng cuối cùng nó vẫn cứ tiếp tục tăng lên như này câu chuyện đây anh chị em có thể thấy rằng là Dũng đã thấy là thời điểm này Dũng đã áp dụng một vài các cổ phiếu như là Vietcombank Dũng cũng thấy là ở những cái vùng này nhiều anh chị em đã mua được này và tiếp tục nắm tích lũy ở vùng này và điều gì sẽ xảy ra nếu cổ phiếu này giảm và chúng ta không bán chúng ta cắt lót ạ à. nếu cổ phiếu này giảm chúng ta cắt lót và chúng ta thấy là một cái quá trình đi lên rất là mạnh nó có quá nhiều quá trình là chúng ta gọi là có quá nhiều quá trình tức là hết đỉnh nọ đỉnh kia mà nó không giảm được ạ à. chúng ta nhìn này nó vượt qua đỉnh lần đầu tiên này có thể vượt lên đỉnh thứ hai này lần đầu tiên vượt lần thứ hai vượt và lần thứ ba chúng ta thấy là đây là tất cả quả một quá trình gì ạ à? một quá trình tạo đỉnh hay chúng ta gọi là biến động lớn tức là một cái trình biến động lớn dựa vào cái gì ạ à? dựa vào VSA thì chúng ta cũng thấy rằng là đây là quá trình chạy nước rút anh chị em thấy không ạ một quá trình rút bỏ những cái quá trình tạo đỉnh này nó có thể mất nhiều thời gian hơn nên nó làm cho chúng ta gì ạ cảm giác là thị trường vẫn còn đi lên nữa yeah. thế thì nếu thị trường bắt đầu nó giảm như này thì thường là chúng ta bắt đáy ở đây vì chúng ta bắt đáy ở đây thành công vì chúng ta bắt đáy thành ở đây thành công nên lên đây chúng ta lợi nhuận bắt đáy ở đây thành công lên ở đây có lợi nhuận bắt đáy thành thành công lên đây có lợi nhuận nên chúng ta tiếp tục bắt đáy chúng ta tiếp tục bắt đáy và điều gì sẽ diễn ra nếu chúng ta vẫn tiếp tục sử dụng cái quy tắc cũ để chúng ta đầu tư ạ điều gì chúng ta sử dụng chiến lược cũ để chúng ta đầu tư hoặc là nếu trong trường hợp cổ phiếu vẫn còn ở vùng trên này sau đó gì ạ cổ phiếu giảm chúng ta lại tham gia bắt đáy ở những vùng này thì điều gì diễn ra đấy là câu chuyện của cái gì ạ cổ phiếu Vietcombank nhưng nếu chúng ta lại để ý một cổ phiếu khác thì cổ phiếu này vẫn có lợi nhuận cho chúng ta trong đó cổ phiếu này đó là cổ phiếu Vietjet chúng ta sẽ lấy một cái cổ phiếu nên anh chị em thấy là nó cũng giống như cái cổ phiếu Vietcombank nhưng nếu chúng ta mua ở đây thì rõ ràng chúng ta vẫn có lợi nhuận hoặc một vài cổ phiếu có lợi nhuận cao hơn như cổ phiếu DND là cổ phiếu gì ạ cổ phiếu gì ạ DND đấy là cổ phiếu gì ạ một cái cổ phiếu dòng bất động sản NDN xin lỗi ạ NDN đây là NDN chúng ta sẽ nhìn thấy cũng là cổ phiếu bất động sản năm 2017 đấy thời điểm này chúng ta cũng thấy là nó đạt đỉnh và chúng ta cũng kiếm được rất nhiều lợi nhuận nên chúng ta biết rằng là cái quá trình đạt đỉnh của cái cổ phiếu ở trong cái giai đoạn mà chúng ta gọi là giai đoạn cuối chu kỳ thì nhiều cổ phiếu nó làm cho chúng ta gì ạ có lợi nhuận và chúng ta cảm giác là chúng ta sẽ không có cái gì ạ cái gì để phòng thủ cả và câu chuyện này là câu chuyện mà Dũng thấy rằng là nó muôn thuở trong đầu tư nên ở đây hôm nay thì ạ à, vì thời gian nó không có nhiều Dũng chỉ lấy một vài ví dụ để cho chúng ta nhìn nhận trong cái việc của chúng ta có thể dự đoán thị trường à, và chúng ta lại tiếp tục phân tích qua về cái thị trường thời điểm này câu chuyện ở đây các bạn cũng thấy là đây là cái nhịp giảm nhịp chúng ta gọi là có nhịp hỗ trợ đầu tiên trước khi một quá trình tăng tốc hay chúng ta là BC chúng ta nhìn thấy quá trình tăng tốc quá trình là BC và sau quá trình tăng tốc này thị trường có những cái đợt điều chỉnh và cái đỉnh hai nhịp hai đi ạ và nó đã vượt qua cái đỉnh với khối lượng thấp hơn so với khối lượng ở đầu tiên chúng ta thấy là vượt qua đỉnh với khối lượng thấp hơn so với ạ khối lượng ở đầu tiên đây là một trong những cái mà chúng ta có thể lưu ý ở ờ, có thể chúng ta có cái nhịp ba này là có thể nó một số trường hợp thì nó có thể vượt cao hơn nhưng một số trường hợp thì nó sẽ không vượt nữa và nó sẽ đi xuống nên ở đây chúng ta sẽ thấy là để dự đoán được cái giai đoạn này và kết thúc hay không chúng ta sẽ kết thúc hay không nó gì ạ rất khó trong một giai đoạn ngắn này nhưng về cơ bản nếu mà chúng ta nhìn về một cái khung thời gian dài hơn thì cái khả năng cái thị trường nó sẽ có thể kết thúc trong một thời gian ngắn bởi vì thứ nhất là một cổ phiếu để nó tích lũy được thì nó phải là tích lũy trong một cái quá trình đi ngang chứ không phải tích lũy trong một cái quá trình mà hướng lên như này được đây không gọi là tích lũy một quá trình này không bao giờ người ta gọi là tích lũy các bạn ạ đây là một quá trình à là sóng hồi đấy ạ cổ phiếu gặp vào cái vùng hỗ trợ hay chúng ta là một cái cái gì ạ? Cái, cái vai này thì nó sẽ gì ạ có xu hướng là kéo lên hay là trong VSA nó chính là cái gì ạ nó chính là một cái vùng này hay chúng gọi là vùng LPSI đây là chính cái vùng này nó gặp cái vùng hỗ trợ này nó sẽ nảy lên tùy vào giai đoạn này nó nảy lên cao hơn dẫn này có thể nó lạnh lên một chút ạ trước khi nó có thể đi xa hơn nên uh, chúng ta sẽ thấy là chúng ta đầu tư từ bây đến cuối năm nếu chúng ta gì ạ kiên nhẫn chúng ta đi tìm các cổ phiếu khi mà thị trường thị trường chung có cái nhịp an toàn thì chúng ta mua nó sẽ an toàn cả một từ đầu năm đến bây giờ nếu anh chị em giỏi anh chị em thông minh anh chị em đã gì ạ à, có thể kiếm hàng trăm vài trăm lận trăm lợi nhuận rồi tội gì mà chúng ta cần phải mất công mất sức để mua vào những thời điểm mà chúng ta không gì ạ à, không chắc chắn đấy là gì ạ à, góc nhìn quan điểm của Dũng một số anh chị em sẽ thấy là nó sẽ không phù hợp nhưng đây là một trong cái hệ thống mà Dũng sẽ phân tích cho chúng ta từng giai đoạn chi tiết nữa để anh chị em có thể ứng dụng vào đây hôm nay chỉ là tổng quan thôi Dũng lấy một chút vào để Dũng gì ạ à, đưa vào chúng ta quan sát trong thời gian tới thì chúng ta sẽ ứng dụng vào chúng ta sẽ thấy ngay còn bây giờ thì vì là chúng ta gì ạ ở cấp độ biết hiểu thì chưa hiểu đúng chưa chưa biết thôi hiểu chưa hiểu nhưng chúng ta đã đang ở cấp độ ạ chúng ta đang để cấp độ là sáng tạo gì ạ tức là chưa biết biết rồi biết biết ra hiểu chưa hiểu nhưng chúng ta đã gì ạ đã phân tích rồi ạ chúng ta ở cấp độ trên này phân tích này đưa ra đánh giá rồi và chúng ta đã làm rồi nên khi mà chúng ta chưa hiểu mà chúng ta đã làm chúng ta đánh giá thì chắc chắn là cái khả năng thành công sẽ thấp hơn rất nhiều vậy điều gì sẽ diễn ra thì ờ, Dũng sẽ gì ạ sẽ phân tích các quy luật nữa trong cái video sau để chúng ta thấy là nếu chúng ta học về viết A nó không đơn giản là viết A như chúng ta vẫn đang thấy đúng không ạ nó còn rất nhiều các giai đoạn để anh chị em có thể biết cái sự vận động của Big Boy và một câu nói của ông gì ạ à? câu nói mà anh chị em ờ, thấy rằng là hai của một cái nhà đầu tư rất là thiên tài chứng khoán đó là Lee Mo ông có nói như này khi người ta sung sướng nhất thì mình bán ra thế ở đây sẽ có một câu nói cũng ngược lại của ông gì ạ à? là Warren Buffett ở đây Dũng sẽ nói một cái ý mang tính đầu cơ khi mà thị trường ai cũng bảo lên ai cũng bảo là tốt á có lẽ là thời điểm này có lẽ mình Dũng là bảo thị trường ờ, không theo xu hướng đấy ạ còn Dũng quan sát thì có thể là tất cả trên ờ, thị trường họ vẫn đang nói thị trường rất tốt Dũng không biết là nó có bị giảm hay không Dũng không biết ạ nhưng thực tế hiện tại nó là như vậy thì cái câu chuyện này chúng ta tiếp tục ngẫm tiếp tiếp tục ngẫm đúng không có thời gian để ngẫm à, thế thì ông có nói tại sao là khi mọi trường sung sướng thì theo nghiên cứu của VSA của ông á thì lúc đó là cần phải bán ra tức là khi người ta sung sướng phải bán ra còn khi mà thị trường sợ hãi thì mua vào thì cách mà sợ hãi mà mua vào của ông Lý đó là gì ạ một quá trình giảm tạo đáy quá trình giảm tạo đáy đây là đây là quá trình giảm tạo đáy hay chúng ta gọi là một cái quá trình quá bán và lúc này quá bán thì gần như là gì ạ những nhà đầu tư giá trị họ cũng thấy giá gì ạ người ta đã bán tháo rất là mạnh rồi nên họ bắt đầu gom ở trong cái vùng tích lũy này nên chúng ta gọi là khi mà mọi người sợ hãi là quá trình bán mạnh người ta bán mạnh bán mức mà mọi người mọi người ờ, không có gì ạ không có cơ hội để bán nữa thì chúng ta gì ạ lúc đấy thị trường sẽ là một trong những cái tín hiệu để chúng ta mua và trong cái tín hiệu đó thì chúng ta cần thời gian để học chứ không phải là Dũng nói này là anh chị em mua bán đâu ạ vì nhiều anh chị em thì chả hiểu uh, Dũng chia sẻ cái gì cứ nói thấy Dũng nói là bán để mà bán Dũng mà đứng ngoài đứng ngoài có thể có đứng ngoài thôi ạ đơn giản thế ạ câu chuyện là đứng ngoài thôi thế thì đứng ngoài có thể một số anh chị em thì chúng ta có gì ạ giỏi về lướt sóng thì chúng ta vẫn cứ lướt sóng không tham cả tại vì nếu chúng ta giỏi lướt sóng nhưng đây là một cái chương trình mà Dũng gì ạ chia sẻ thì Dũng dựa vào những cái kiến thức mà Dũng đang có thì Dũng chia sẻ như vậy đó ạ nên chính vì vậy chúng ta gì ạ hãy ủng hộ Dũng trong à, những video tới để Dũng có thể làm nhiều video tiếp theo xin cảm ơn ạ à, chúc anh chị em có một buổi tối thật nhiều năng lượng và gặp hẹn gặp lại chúng ta vào những video tiếp theo xin cảm ơn